Chào mừng, ờ, xin chào tất cả anh chị và các bạn làm ở trong kính à, Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Cắt Tương Nhập Khẩu 2030 của em phải Và ngày hôm nay thì ờ, trên thị, trên thị trường có rất nhiều các bác đang sử dụng con máy cắt nhôm hai đầu Và có tích hợp vấn đề là thước điện tử trên đó à, Nhưng mà khi trong quá trình sử dụng một thời gian thì máy nó sẽ bị uh, sai số hoặc là lệch kích thước thì ờ, có rất nhiều các bác đã liên hệ cho em hỏi em và cách là khắc phục và xử lý ra sao ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh chị các bạn có thể là cắt chỉnh lại thì ờ, cái thước đó nó bị lỗi đấy và chỉnh ra làm sao thì uh, trước mặt anh chị đây là con máy cắt hai đầu và là F 500 với từ dưới lên đây là một dòng cao cấp mới nhất của bên em của năm 2020 đấy và con này thì nó cũng sẽ tích hợp cái thương tử trên sẵn trên con máy này luôn đó. và để lấy cái kích thước ờ, lấy lại cái kích thước của con ờ, cái thuốc điện tử ấy thì ờ, trước tiên anh chị và các bạn hãy khởi động máy sau đó là sẽ cắt một khúc nhôm như này nó tầm một khúc nhôm như này sau đó là chúng ta sẽ đo Đấy. sau đó là anh chị hãy đo đo cái khoảng cách cái sản phẩm vừa cắt ra đây em em vừa cắt góc 90 độ này đấy anh chị hãy đo khoảng cách là bao nhiêu đây là em vừa cắt là 56 ờ, năm này Đấy, em sẽ cho là tròn 56 đi 56 năm Đấy. và sau đó thì ờ, chúng ta hãy đi đến với cái thước đến cái ờ, thước điện tử và ờ, khi anh chị và các bạn đã đo lấy cái khoảng cách ờ, kiểm tra cái cái thước này rồi lấy cái ờ, thông số của cái, cái, cái sản phẩm chúng ta vừa cắt ra đó là 56 năm thì anh chị và các bạn hãy nhìn hãy đi về vào cái thước này ấn cái chữ F sau đó là giữ này ấn và giữ nó hiện lên chữ PO1 thì anh chị ấn một lần nữa thì nó sẽ hiện lên thông số như này và anh chị hãy chỉnh cái ấn mũi tên sang bên phải này là chúng ta sẽ chỉnh cái số cần chỉnh này đó có nãy này em đo là 56 năm thì đây là 56 này đó 56 năm nếu như mà đúng cái số thông số như vậy thì chúng ta giữ nguyên nếu như mà nó bị sai á thì anh chị các bạn có thể là reset ví dụ như kiểu ờ, sai cái số nào đó sai số 6 chẳng hạn nó sai thì chúng ta sẽ chỉnh đây chúng ta ấn chỉnh này Đấy. chúng ta anh chị các bạn muốn chỉnh số nào thì chúng ta hãy ấn cái này để cho nó nhảy từng cái số này sau đó là chúng ta sẽ ấn mũi tên này để cho nó nhảy đúng cái số mà chúng ta cần đó chúng ta hãy về 56 năm này đấy sau đó là chúng ta anh chị các bạn hãy ờ, trước khi ấn cái này anh chị các bạn hãy ờ, chỉnh lại cái thước kia hoặc là reset chúng ta ấn một lần nữa ấn một lần như này cho nó về là 56 năm sau đó sẽ chỉnh lại cái thước này sau đó anh chị các bạn hãy à, lấy cái lục giác chỉnh lại cái thước chỉnh lại cái thước để cho nó về đúng cái vị trí của nó còn 56 56 năm đây Rồi chúng ta sẽ khóa lại siết chặt lại đó thì đó là cái uh, ờ, quá xong đấy còn cái ờ, dòng bên dưới này á thì nó sẽ dùng cho đó là anh chị các bạn à, sử dụng cái con máy nào mà có ba góc quay ba góc à, thêm một góc 135 độ nữa thì chúng ta hãy chỉnh cái này cái này gọi là góc tính chiều cao của cái cây phôi anh chị các bạn tính chiều cao của cái cây phôi này cây nhôm sản phẩm này tính chiều cao của nó thì ờ, cái góc này con máy này thì của bên em thì nó chỉ có quay được hai góc là một năm một chín mươi độ và một ừ, và 45 độ trong thôi đấy là hai góc cơ bản thì chúng ta sẽ không cần chỉnh cái này còn khi mà anh chị các bạn sử dụng chiếc con máy nào nó mà thêm một góc 135 độ nữa thì anh chị các bạn hãy chỉnh góc này thì nó sẽ sử dụng cho cái góc mà góc ngửa ra ngoài là 135 độ thì chúng ta sẽ tính cái này gọi là tính chiều cao của cây phôi và nó sẽ sau đó là chúng ta lấy kích thước thì nó sẽ tính ra cho anh chị các bạn là sản phẩm là chiều dài của cây phôi sản phẩm chúng ta cắt ra là bao nhiêu thì nó sẽ ra cái đó Đấy. thì ờ, đây là cái cách mà em đã vừa rồi em đã chỉnh cho anh chị các bạn thì ờ, đấy là lấy lại cái ờ, reset và lấy lại cái cái kích thước của cái cái thương tử đấy. và đây em sẽ sẽ quay lại em sẽ quay đấy, kích thước ví dụ em quay đi đến uh, 700 đi 70 đi Dạ vâng, anh chị có thể là xem này à, trên ờ, đồng hồ nó sẽ hiển thị đúng là 70 và anh chị có thể kiểm tra lại ờ, bên cái thước cơ đó thước cơ là 70 vâng Ờ, dạ vâng và cái chúng ta chỉnh cái thước nó chỉ có như vậy thôi nó rất đơn giản nhưng mà tại vì do các bác là chưa có tiếp xúc cũng như là chưa có dám động vào để mà chỉnh thì nó cảm thấy nó khó nhưng mà khi được bên em đã hướng dẫn chỉnh rồi thì nó sử dụng rất là đơn giản thôi đấy, chỉnh thước thì nó, nó đơn giản như vậy đấy. và ngoài ra thì uh, bên em còn sẽ có những video anh chị hãy đăng ký kênh và để theo dõi thêm nhiều những video mới bên em thì uh, có những video mới để uh, ờ, mới hướng dẫn các chị các bạn căn chỉnh như là xử lý các lỗi của máy móc như thế nào và một lần nữa thì ờ, xin ờ, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ video của bên em xin ờ, chân thành cảm ơn ạ